à, rưỡi nha quý vị và được xây dựng với thiết kế là một trệt và ba tầng lầu cũng là với công năng sử dụng nhà mình là khu vực sân đậu xe máy à, phòng khách phòng bếp và có bốn phòng ngủ à, 4 nhà vệ sinh có khu vực ban công và phòng thờ, phòng giặt, sân thượng ở bên trên nha quý vị. Và đây là căn nhà mình với à, một căn nhà một à, mặt tiền thôi. Đấy và bên đây là có bức tường rồi này nên là quý vị khách hàng chúng ta có xe hơi thì uh, anh chị khách hàng mình có thể là để xe hơi ở trước của căn nhà mình đều được luôn nha quý vị và căn nhà chúng ta thì ngay sát bên với lại khu trung tâm cũng như là gần với lại chợ, trường học, công viên, bệnh viện và siêu thị. Ở ngay à, trên trục đường của đường Phan Huy Ích luôn nha quý vị là có một cái à, siêu thị Emart đang xây dựng cũng như là chuẩn bị hoàn thiện xong rồi. Và căn nhà này thì đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà mới đẹp và có sổ hồng riêng cũng như là được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ kèm theo gia đình mình nha quý vị thì uh, những uh, cô chú anh chị khách hàng chúng ta đang xem và cũng là đang uh, tham quan với một căn nhà chỉ với hơn 5 tỷ đồng một xíu và với diện tích là ngang 4m2 và độ dài là lên đến 12 m rưỡi nha quý vị và xây dựng cũng như là full nội thất nha nằm trong một khu giải khu nhà lầu khu xây dựng khu đồng bộ này khá là đẹp và rất là tuyệt vời nha quý vị đây thì con hẻm rộng lên đến khoảng 5 đến 6 mét vào một con hẻm xe hơi 4 chỗ 7 chỗ vào đến tận căn nhà mình được luôn nha quý vị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 Đấy và lập những các cái tôn nha Cũng như là những các cái ban công đổ ra được bên ngoài khoảng hơn 1 mét rồi Và ở đây thì à, chúng ta sẽ có cái không gian cũng như là khu vực phòng khách của căn nhà mình đấy quý vị Ở bên dưới tầng trệt đây thì à, sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ à, sofa và bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng nha Một căn nhà với hướng chính là hướng đông, hơi lệch sang bắc một xíu là đông bắc nha quý vị Những ai thuộc mệnh thông thủy là đông tứ trạch hoặc là tây tứ trạch đều được nha Nhà này thì à, hướng chính là hướng đông nhưng mà hơi lệch sang à, bắc một xíu. Đấy, với à, căn nhà được gia chủ thiết kế mới và rất là đẹp nha quý vị. Nhà mình thì có 4 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh, có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau nha. Đấy, một mẫu nhà phải nói là phân khúc hơn 5 tỷ một xíu là quý anh chị có thể là sở hữu ngay căn nhà đẹp và nằm trên con hẻm xe hơi rồi. Diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 12m rưỡi nha quý vị. Nhà này thì có giấy tờ và sổ hoàn đã hoàn công đầy đủ gia đình mình rồi Mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày đều được nha Và khu vực đằng sau thì à, chúng ta sẽ có cái à, phòng bếp của căn nhà Và trên thì à, sẽ có hệ thống là đèn trung Và kết hợp với lại những các cái tủ bếp nha Những cái chất liệu của um, uh, cam xe rất là chắc chắn và kiên cố nha quý vị Đấy, dạ, Khá là đẹp Khu vực ở đây thì chúng ta sẽ có một cái không gian phòng vệ sinh này Ở ngay khu vực bên dưới tầng trệt của căn nhà mình Đấy, Với... Uh, vòi tắm hoa sen và những các cái nội thất thì bồn cầu ờ, Limax nha quý vị. Đấy khá là rộng luôn. Diện tích rất là thoải mái nha. Căn nhà là ngang 4m2 ờ, à, và độ dài 12 m rưỡi rất là rộng và thoáng nha quý vị. Và căn nhà này thì đang được uh, bên kênh nhà đất bên em chào với giá bán cực kỳ là yêu thương thôi. Đấy, với chỉ hơn 5 tỷ đồng một xíu thôi là quý vị có thể là sống ngay căn nhà này rồi. Một căn nhà nằm vị trí quá là đẹp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 phòng ngủ đầu tiên khu vực phòng ngủ đường trước này và được gia chủ tặng giường kèm theo là những các cái tủ và có kệ để tivi bàn trang điểm nha quý vị khu vực đường trước rồi thì chúng ta sẽ có cái ban công này Đấy, ban công à, được gia chủ à, trang trí với những các cái cây xanh trên à, mặt tiền thì trần nhà thì được gia chủ đóng những các cái gỗ rồi và những cái bức tường đây thì đã được gia chủ dán những cái dây dán tường rất là đẹp nha quý vị và đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh ở bên trên lầu và mỗi phòng ngủ thì à, sẽ có một phòng vệ sinh nha à, quý vị Đấy, Và có tặng thêm điều hòa kết hợp với lại trần thạch cao, đèn led, đèn chiếu sáng nha Khá là tuyệt vời nha quý vị Một à, căn nhà với phân khúc chỉ có 5 tỷ 550 triệu đồng thôi 5 tỷ 550 triệu đồng thôi là quý vị có thể là sở ngay căn nhà đẹp này rồi Đấy, Và giá này thì à, còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng thêm nha Thì à, quý vị khi mua bên kênh nhà đất bên em thì sẽ có giá cực kỳ là tốt và yêu thương với hơn 5 à, tỷ một xíu nằm trên một con hẻm xe hơi giá cực kỳ là mềm và với à, căn nhà này thì anh chủ nhà đang ôm rất là nhiều nhà nên là anh chủ à, cần bán gấp nên là kêu với cái giá cũng hợp lý này và cái giá này thì còn thương lượng thêm với lại chủ nhà nha quý vị một căn nhà sổ hồng riêng và nằm ngay sát bên trường chợ công viên bệnh viện và siêu thị nhá Đấy, và bên trên đây nữa thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ à, số 3 à, và số 4 của căn nhà. Đấy, trên đây thì hiện tại chủ nhà đang để trống nha quý vị. Đấy, vẫn đang để trống. Cho quý vị khách hàng có đồ dư ở nhà thì đem đến được luôn nha. Và căn nhà thì xây dựng mới và đẹp với đầy đủ công năng. Giá thì tầm hơn 5 tỷ một xíu. Thì căn này phải nói là quá đẹp rồi, hẻm xe hơi, xe tải ra vào. Và hướng chính của căn nhà mình là hướng à, đông hơi lệch sang bắc. Đấy, và đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh. Đấy, nhà thì à, thiết kế khá là đẹp nha quý vị. Rất là tuyệt vời và được full 3 à, phòng ngủ rồi. Có giường, có kệ đế và tủ quần áo bàn trang điểm luôn này. Khá là đẹp nha. Một mẫu nhà phải nói là quá tuyệt vời và rất là sang trọng nha quý vị. Trên thì sẽ có điều hòa luôn và có trần thạch cao Với giá chỉ phân khúc hơn 5 tỷ một xíu Anh chị có thể là sở hữu ngay căn nhà tuyệt đẹp này rồi nha quý vị Một trệt và lên đến uh, uh, 3 tầng lầu trên đây thì ờ, chúng ta sẽ tham quan đến cái ờ, sân thượng ở bên trên này Cũng như là khu vực phòng giặt và sân phơi nha Đấy, Với ờ, con hẻm xe hơi xe tải ra vào căn nhà mình Rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị Đây là khu vực uh, sân sau này vào khu vực ờ, để phơi đồ cũng như là giặt rũ đường sau của căn nhà mình nhé quý vị một trong những ờ, căn nhà phải nói là quá tuyệt vời và rất đẹp giá bán thì ờ, chỉ có 5 tỷ 550 triệu đồng thôi và giá này thì còn thương lượng mạnh với lại chủ nhà nha quý vị bên trên đây thì chúng ta sẽ có cái sân thượng ở đường trên và đường trước của căn nhà mình nhá thì những quý vị đang xem và theo dõi cho mình với những cái căn nhà đẹp và những cái giá hợp lý